Tượng Đức Mẹ 10 tấn tự động trở về từ lòng sông sau 10 năm thất lạc. Sự trở về của bức tượng điêu khắc Đức Mẹ từ đáy sông sau 10 năm bị vùi lấp dưới bùn đá và ban nhiều phép lạ đã trở thành một trong những sự kiện phi thường vượt quá tầm kiểm soát của con người mà khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp. Niềm tin vào Chúa và những điều tốt đẹp vẫn tiếp tục hiện hữu và đang viết lên những câu chuyện kỳ diệu. Tác phẩm điêu khắc Đức Maria Trong những ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2020, thành phố Monterrey ở đông bắc Mexico đã hứng chịu sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão Hanna. Cơn bão đã ập đến khu vực do áp thấp nhiệt đới. Dưới những cơn mưa xối xả, lũ lụt, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và một số người chết, một dấu hiệu hy vọng đã xuất hiện. Một tác phẩm điêu khắc cao 12 mét của Đức Mẹ Guadalupe được Thánh Giáo Hoàng Juan Paulo II làm phép đã nổi lên từ đáy sông Santa Catarina sau 10 năm bị vùi lấp dưới bùn và đá. Bức tượng được hình thành vào năm 1990 và được dựng lên cùng với một cây thánh giá, thậm chí còn cao hơn nữa bên cạnh bàn thờ, nơi Đức Gioan Paulo II đã cử hành thánh lễ ngoài trời cho một con số người đông đảo nhìn xa hút tầm mắt vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima vào năm 1990. Vị Thánh Giáo Hoàng đã làm phép cho bức tượng và giữ nguyên vị trí tại cùng một địa điểm trong 20 năm để kỷ niệm chuyến thăm của vị Giáo Hoàng Ba Lan. Cơn siêu bão cuốn trôi tượng mẹ Sau đó, cơn bão Alex tấn công Monterrey vào ngày 30 tháng 6 năm 2010. Kết quả thật tàn khốc, ít nhất 15 người chết, sông Santa Catarina chảy qua trung tâm khu đô thị đã tràn bờ, phá hủy các cây cầu quan trọng và đã thay đổi vĩnh viễn các khía cạnh của cảnh quan và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, nước đã cuốn đi bức tượng mẹ Guadalupe yêu dấu. Khi có thể, các đại diện của giáo hội địa phương đã tìm kiếm bức tượng người ta thấy tượng bị chôn vùi dưới lớp đá và bùn khoảng 1,8 mét. Điều đó kết hợp với kích thước và trọng lượng lên đến 10 tấn của tác phẩm điêu khắc này, khiến việc khôi phục nó là không thể. Một bản sao đã được tạo ra và đặt tại cùng một vị trí. Tượng Đức Mẹ tái xuất hiện sau 10 năm bị cuốn trôi. Gần đúng 10 năm sau, vào cuối tháng 7 năm 2020, cơn bão Hanna tấn công thành phố, với những trận mưa xối xả và lũ lụt một lần nữa. Mặc dù ít phá hoại hơn Alex, Hanna cũng đã gây ra ít nhất 3 người chết và những thiệt hại cục bộ cho cơ sở hạ tầng, theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương. Tuy nhiên, nước dâng cao và dòng chảy mạnh của sông Santa Catarina cũng cuốn đi lớp bùn trên bức tượng mẹ Guadalupe các công nhân xây dựng đang tìm sắt vụn dưới lòng sông đã phát hiện ra điều này sau cơn bão vào ngày 27 tháng 7. Đức Tổng Giám mục Jorelio Cabrera của Tổng giáo phận Monterrey mô tả sự kiện này là một dấu chỉ rất đặc biệt đối với người công giáo, khiến chúng ta tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Ngay lập tức, công việc trục vớt bắt đầu. Cuối cùng sau khi được khôi phục, bức tượng đã được trả lại vị trí ban đầu của nó bên cạnh dòng sông, tại địa điểm mà Đức Doan Paulo II đã cử hành thánh lễ dành cho công chúng. Còn bản sao đã đứng ở vị trí của nó trong 10 năm sẽ được đặt trong khuôn viên của một giáo sứ dành riêng cho Đức Maria, nữ vương Mễ Tây Cơ. Nhà thờ Fatima Bình Triệu Bên cạnh đó, tại Việt Nam, những ai đã từng đi ngang qua trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đều nhận thấy một điều kỳ lạ, đó chính là cây tháp chuông ở trên là thánh giá của nhà thờ Fatima cũ, vẫn án ngữ ngay trước ba tòa nhà của trường. Đằng sau lịch sử tháp chuông là một câu chuyện đầy huyền bí khó lý giải. Nhà thờ Fatima Bình Triệu là một nhà thờ công giáo thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức – gần cầu Bình Triệu. Đây là một trong những nơi hành hương đến viếng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, nên còn được gọi là Trung tâm Hành Hương Fatima Bình Triệu. Vào tháng 5 năm 1962, phong trào quốc tế Tông đồ Fatima tổ chức cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima đi nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân dịp này, tượng được rước qua Việt Nam, Linh Mục Paulo Võ Văn Bộ trưởng ban tổ chức cuộc rước đã mua một khu đất rộng 12,5 mẫu gần quốc lộ 13 và ga Bình Triệu để tiến hành xây dựng một trung tâm hành hương về Đức Mẹ Fatima. Sau đó, một bức tượng tạc theo nguyên mẫu tượng Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha đã được dựng tại khu đất này để giáo dân đến kính viếng. Ngày 15 tháng 8 năm 1966, Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép tượng đài và cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây. Ngày 8 tháng 12 năm 1966, nhà thờ được khởi công xây dựng ngay tại khu đất mang tước hiệu Nhà thờ Chúa Kitô với một tháp chuông cao 30 mét, bên trên là thánh giá. Những năm tiếp theo, các công trình phụ trợ khác như nhà tĩnh tâm, nhà thủy tạ, nhà mục vụ, nhà nguyện, giảng đường, phòng ăn, nhà bếp cũng được xây dựng câu chuyện kỳ bí. Nhắc đến nhà thờ Fatima Bình Triệu, người ta sẽ nhớ ngay đến những câu chuyện kỳ bí huyền ảo. Như có một lần đoàn giáo phận Sài Gòn rước Đức Mẹ Fatima từ Sài Gòn đi đến vùng Thủ Dầu một. Nhưng đi ngoang qua đây, xe bỗng khựng lại và không cách nào đi tiếp được. Đức Tổng Giám mục Paulo Nguyễn Văn Bình có mặt tại đó liền cầu nguyện. Xin mẹ hãy cho hành trình của chúng con được tiếp tục tốt đẹp về sau chúng con sẽ thành lập trung tâm sùng kính Đức Mẹ tại nơi này. Thế là tất cả xe đều nổ máy trở lại và hành trình được tiếp tục. Tháp chuông không thể phá hủy. Tại nơi linh thiêng này, câu chuyện về tháp chuông không thể phá hủy đã trở thành một trong những dấu tích được nhiều người biết đến bởi sự linh thiêng huyền bí khó lý giải. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1973, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình làm lễ khánh thành và cung hiến thánh đường tại đây. Từ đây, Bình Triệu đã trở thành một trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima. Cha Võ Ban Bộ là linh hướng tu hội Bắc Ái, cũng là giám đốc của trung tâm. Sau năm 1975, nhà thờ được trưng dụng và xây dựng Đại học Luật như hiện nay. Trong thời gian xây dựng, những kiến trúc của nhà thờ gần như bị đập phá toàn bộ để xây nên trường đại học. Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ là tháp chuông của nhà thờ thì không thể phá hủy. Người ta đã dùng rất nhiều phương pháp và máy móc để đập phá. Tuy nhiên, cứ mỗi lần khởi động thì máy sẽ tự tắt và không cách nào đập được. Cũng vì lý do này mà tháp chuông vẫn được giữ ở sân trường như hiện nay. Căn phòng bị bịt kín Dấu tích thứ hai phải kể đến căn phòng bị xây kín lại trong khuôn viên trường có một căn phòng bị xây kín lại hết. Đây chính là bàn để làm thánh lễ của nhà thờ Fatima ngày ấy. Nơi này cũng không có một máy móc nào đập được. Cứ khởi động máy đập khu này, máy sẽ tự tắt và rất nhiều lần như vậy người ta quyết định để yên và xây kín lại. Để lý giải cho hiện tượng này, một số tín đồ công giáo đã cho rằng chính vì Thiên Chúa không muốn người khác phá hủy nơi này. Đây chính là viên gạch xây dựng giáo hội của Ngài, nên không một đế chế, thế lực nào phá hủy được. Có thể nói trong cuộc sống này, không phải bất cứ điều gì cũng có thể dùng khoa học lý giải. Một số trường hợp, sự việc xảy ra không theo một quy tắc nào. Tôn giáo và khoa học là hai trường phái chưa từng đi chung đường. Nhưng cũng có một số nhà khoa học cuối cùng lại đi theo tôn giáo và tuyên bố mình tuyệt đối tin vào Thiên Chúa, tin thế giới này chính là kiệt tác sáng tạo của Ngài – và đang chờ đợi chúng ta khám phá